Cô ơi, vậy cuối cùng cô có tìm được giấy tờ của nghệ sĩ Bảo Anh không ạ? Đã mấy lần rồi, có nhiều khán giả hỏi tôi cứ hỏi là khi mà chiếc tàu nó cháy gì lúc mà tôi chạy xuống dưới đó đó rồi tôi có tìm được cái hộp đó không sổ sách đồ của à, anh Bảo Anh đó có tìm được hay không tôi xin trả lời là vì khi mà cái cuốn sách đó với mấy cái đó nó nó dài cái tờ nó dài dài như thế này đó, thì đâu có thể nào mà xếp nó lại để vô trong ba lát được vậy thì nó sẽ cong lại nó sẽ hư đi ra tôi để trong cái vỏ tôi có đem theo một cái vỏ ni lông cao gì cao cỡ này tôi để đồ phân nửa phân nửa tôi mới để là mấy cuốn sách đó lên mấy cái ờ, giấy nợ đồ lên tôi để lên đó tôi mới để trên thêm một cái lớp quần áo đồ lên cho nên khi tôi chạy lên bờ tôi đã xách cái đó lên rồi mà tôi quên chỉ còn bỏ cái ba láp lại thôi để trên cái kệ ghe thì tôi là quên nhưng tôi nhớ là tôi để trong cái ba láp ra tôi xuống tôi sợ là nó nước nó nổi vô nó nó nó, nó tràn vô nó sẽ trôi cái ba láp đó thì sẽ mất giấy tờ bảo anh ở tù chết là tôi trở xuống nhưng mà sự thật là tới chừng tôi mới nhớ sực lại tôi nhớ sực lại là trong đó không có thì tôi ờ, thì mấy đứa kia nó mới nói nó nó không hay là tôi đã nhớ sực lại thì tôi định lên nhưng mà mấy cái tủ đó, nó ngang tràn vô nó chài xuống ra chưa leo ra được thì tụi nó mới thôi chị đứng đó đi chừng nào em kiếm thấy cái ba lát em đưa cho chị thì tôi mới nói là được rồi có có rồi có rồi không sao đâu thì đó tới cái lúc đó là lửa nó đã bừng lên nhiều bừa lửa nó phừng lên rồi nó bị phừng lên được tự nhiên khi mà nó làm đổ cái can xăng ra đó thì là xăng nó nổi trên cái mặt nước trong cái cái cái tàu đó cái thành thử ra tôi thì đứng ngay đó cái thay vì cũng như hôm ổng mà mấy bữa trước tôi kể cho quý vị nghe là nếu nó sách trên này thì không sao nó đè tay nó đâm nước cái đèn đang nắm thì nó lại cầm ngang cái bóng gì nó cầm nang nó bóng gì nó nóng quá nó quấn quá nó quăng chỗ tôi nó thì xăng nó bực lửa nó bực lên ở chừng đó đó tôi mới chạy tới đằng đó nhưng mà không có chỗ để đi ra vì mấy cái tủ nó đè xuống mấy cái cảnh đầu kia nọ nó đè xuống là vì cảnh tủ đầu kia nọ tủ đứng đứng không à rồi à, tôi ra không được tôi đứng ở trong đó thì ban đầu tôi nghe nóng nhưng mà lát tôi nghe chắc có lẽ là da thịt mình nó tê sao tôi không còn nghe nóng nữa tôi mới nghĩ thôi rồi vậy là tôi bị cháy rồi lúc đó tôi bình tĩnh lắm tôi nói cái tôi nghĩ nếu mà bây giờ đó mình ra ngoài bảo đảm trăm phần trăm là mình sẽ có tật mà nghệ sĩ mà có tật thì thôi đi ra làm chi tôi nghĩ là mà lúc đó tôi cũng chán đời đi vì buồn cái chuyện anh hậu tôi cũng hơi chán đời nữa tôi nghĩ thôi đứng đây cho nó chết luôn cho rồi tôi mới nói trong bụng tôi tôi nói út hậu ơi anh yên tâm nha kể từ nay trở đi anh sống khỏe rồi không anh không còn sợ ai theo báo quán báo thù gì anh nữa đâu ừ, là gì những khi mà tôi với ổng xa nhau á thì tôi nghe người ta nói lại là ổng cứ sợ tôi đánh lén ổng ổng ngủ nửa đêm cũng giật mình thức dậy cũng đỡ ha, ha. hỏi gì nữa nằm chim bao thấy hiện lợi đánh ừ, thành ra tôi nghĩ vậy cái tôi mới nói trong bụng tôi mới nói anh hậu ơi thôi hát của anh Phương Bình cái chuyện Ngọc bê mới về thành phố á mới nói tôi là vô nhà tôi biểu hiền ơi đi hát lợi đi tôi nói làm sao đi hát còn có con tay làm sao hát chưa có chưa có dở lên được còn con tay nè à, làm sao hát mà cái loại tuồng của tôi toàn là những cái tuồng võ không kiếm hiệp không à đâu có xã hội làm sao hát à, tôi nói không được đâu chị ba ơi em đi không được đâu anh ba chị ba em con tay hát không được thì anh Phương Bình nó mới nói tôi còn con tay thì mình hát tay chứ Diệu Hiền đó gì à, anh chỉ nói quá tôi không muốn đi nhưng mà tôi nhìn là tôi thấy má tôi rầu rầu hoài tôi mới nhận lời đi với ông bà đi vô hát thì khi đó lên trên đó hát đầu tiên là tôi hát lại cái tuồng à, tuồng xã hội tuồng giọt máu quan cường đó cái tuồng đó từ tự giờ trước đó tôi có hát ở bên à, đoàn hương trại ra về đó tôi hát lại được cái tuồng đó thì đêm đó khán giả khen đêm đó cái Minh Dương với lại à, Phượng Liên mới coi ở dưới cũng nghe tôi bị cháy vậy ra đi coi coi tôi hát làm sao có có được không được thì Phượng Liên với Minh Dương mới lên sân khấu vô trong buồn nó nói Minh Dương với Phượng Liên nói chị Hiền ơi chị còn hát được chị ơi chị hát được nó hay lắm chị đi hát nó đi đừng ở nhà ở nhà buồn lắm đi hát đi không sao đâu tụi em coi như thấy chị hát được tụi em mừng lắm Minh Dương với lại à, Phượng Liên nói vậy đó tôi bắt đầu tôi mới là đi hát lại đi hát lại mà đi hát ít thôi đi hương tràm thì cũng hát ít lại có nhiều cái tuồng thì tôi có thể để cho người ta hát được từ đó mới đi dài dài ra tới ngoài Hà Nội ra ngoài Hà Nội hát tôi có một cái kỷ niệm mà cho tới giờ này tôi không quên được hát ở đó quý vị biết hát ở dưới sân banh á khán giả đông dữ lắm không thể nào chen cái chân vô lọt hết mà hát mà chỉ cần nó miếng giải chín tấc bài ngang cái bài dài nguyên cái giải người ta nối nhau cái quấn dài dài dài trong mấy cái tre vậy thôi ta quấn như vậy thôi cái là khán giả người ta vô người ta không có chung vô dù ở đây thở lên rất nhiều nhưng mà không có một người nào chung vô hết ta mua vé rồi đặt hoàng mấy chục ngàn người coi đó cái thì thân người ta lớn quá có một bà cụ đó bà bà xỉu xuống cái người ta lấy lấy ờ, bố ta khiêng bà mà không đi ra cái cửa khán giả được hãy đi thẳng lên sân khấu đi lên sân khấu được cái khiêng bà lên tới sân khấu cái tự nhiên cái bà nói khoan khoan hả diệu hiền diệu hiền ở đâu lại đây cho bà nắm tay con cái coi để mời mốt rồi cái bà tỉnh lại rồi bà hết bệnh rồi con về trong nam bà cũng gặp con trời thấy thương ghê tôi lại tôi ôm bà cái ừ, tôi vuốt vuốt vuốt cái bà sườn của bà bị gãy quý vị ơi bà sườn bà, bà đè sao gãy bà sườn đó là kỷ niệm của tôi ở ngoài đó tôi nhớ cái kỷ niệm đó nghĩ thấy thương khán giả quá vì lẽ đó có những cái đó đó mà làm cho tôi hăng say trên sân khấu tôi hát hết mình là như vậy nhiều khi tôi hát bán sống bán chết gì là do có những cái đó rồi còn thêm một lần nữa trước đó thì à, tôi hát ở dưới miền tây thì ở tới cái chùa nào cái chợ nào tôi quên rồi thì có hai cái chú tiểu thích tôi lắm hai chú tiểu dắt hai cái chớp ừ, à, bên lỗ tai nè thì hai ông đó cứ canh tôi mà coi hoài cái bữa đó thì lúc đó là lúc tôi đi đoàn tháp 10 á thì à, đoàn hát nó về đó cái ông kia nói với ông nọ tôi cho ông hay nha bữa nay đoàn của cô Diệu Hiền nó về dưới chợ rồi đó cái ông kiếm cách đi bị sư ông không có cho đi coi hát đi coi hát rồi mê coi hát không bỏ tu bỏ tụng kinh sao làm ra sư ông không có cho cấm không có cho mấy thầy đi coi hát cái ông chiều à, tới rồi cái ông này mới nói ông kia chiều tới rồi ông tính chưa tôi tính rồi thôi bây giờ về nè ông đi chợ đi cái ông kia mới nói đi chợ rồi sao nữa ông đi chợ đi rồi cái rồi ông đừng có về rồi tôi đi kiếm ông đó ông này nói cho ông kia vậy cái đi chợ đi chợ cái rồi lâu quá ông về cái sư ông mới hỏi ở ờ, sáu chú đó chưa về cái nọ cái ông này cũng nói dạ để con ra ngoài con kiếm là đó tốt vô toàn hát coi luôn bị hát ngoài chợ cái ăn thấy ăn quen làm gì được cái làm mấy lần sau lần đó cái bị sư ông bắt gặp sư âm bắt quỳ một lúc hai tuần hương cái quỳ đó cái nói trời ơi nữ tướng ơi nữ tướng ở đâu rồi tới giải cứu được chứ để quỳ gì hoài chết hai đầu gối rồi mấy ông nói gì đó thì sau cái đó tới sau này là hai ông lớn lên rồi thì tôi đi hát chùa tôi mới gặp thì ông mới kể cho tôi nghe là như thế đó thì lúc đó coi như ông kể cho tôi nghe cái chuyện nó như vậy thì à, trong khi đó thì tôi là tôi quy y sư bà ở sư bà như ý như thanh sư bà như thanh ở trong chùa huê lâm á thì bà đã cực rồi lúc đó bà cực rồi thì tôi mới nói với thầy, với thầy lúc đó lớn rồi cái tôi mới nói thầy ơi thôi giờ con nói thầy nghe ngày xưa thầy đã quỳ gối gì con thôi bây giờ sư bà con cũng mất rồi cho con xin quy y lại thầy đi cái ông nói vậy sao được mắc dạ được cái đâu có sao thầy thì hồi nhỏ thầy quỳ gối gì con thì bây giờ thôi con bây giờ con cuộc đời con <laughs> cũng tới đây con già rồi mà sư bà của con đã mất rồi thôi để cho con quy y lại thầy thì tội nghiệp lắm ổng chấp nhận nhưng mà không có đổi tên vẫn để tên tôi là diệu chánh tâm chân khi mà tôi vô tới ờ, trong viện dưỡng lão này nè thì à, ông có vô thăm tôi mấy lần mấy lần sau hình như là ông ở chùa ở đâu xa lắm á cái lúc tôi đau nhiều cái ông điện về ông nói với tôi à, nữ tướng ông không kêu tôi bằng diệu hiền ông kêu tôi là nữ tướng nữ tướng của thầy nha phải mạnh dạng lên nha không có được yếu ớt gì không có được đau hoài gì nha đau ít ít thôi à thấy tội nghiệp lắm thầy ơi con đang kể tới thầy đó thầy thầy ở đâu thầy cho con biết đi nha hoặc là thầy điện cho con lâu quá rồi suốt mấy năm rồi con không nghe được cái điện thoại nào của thầy mà con cũng không biết thầy ở đâu nữa mà con con quên rồi con quên là cái tên ở chùa thì kêu thầy ằng tên gì con quên mất nữa tự lâu quá mà bây giờ càng ngày càng già thầy phải kiếm con thôi chứ con thế nào mà con đi con kiếm thầy được hết á thầy nhớ nha thầy coi được cái này thầy nhớ thầy điện cho con con biết chắc chắn là thầy còn số điện của con nha thầy cũng như quý vị thấy đó hôm nay diệu hiền còn đứng còn ca được ở chùa mặc dù diệu hiền vẫn còn bệnh nhiều nhưng phải nói là thời gian mà trở lại sân khấu mà hát được á nó có mấy cái động lực động lực thứ nhất là khán giả đã cho Diệu Hiền cái sức mạnh cái thứ hai nữa là bạn đồng nghiệp cũng khuyến khích Diệu Hiền cái thứ ba là về cái tình mẹ con cái tình của mẹ Diệu Hiền với Diệu Hiền rồi cái tình của Diệu Hiền với các con các con làm gì không biết nhưng mà nó cứ đeo theo tôi là chị Hiền chị Hiền chứ còn nó không có đeo theo ba nó mà nó đeo theo tôi không à với lại quý vị biết không tôi cái thời gian mà tôi bị cháy đó tôi giấu tất cả như bây giờ đó tôi còn đưa cho quý vị coi hôm trước tôi đã cho quý vị coi rồi đó cái thời gian mà tôi bị cháy bởi tại sao không ai biết hết tôi giấu khi tôi đứng sân khấu tôi hát tôi lấy cái cái cái cái, um, cái giải mà làm dớ mà dớ da người của mình đó tôi mang vô tôi làm một cái riêng tôi mang trên bàn này chứ tôi quấn từ đây lên tới tuốt thế này tôi không có cho khán giả thấy mà tôi cũng cho bạn bè người thân người nào thấy hết đó thành ra người ta nghe nói tôi bị bị phỏng chứ người ta không biết là tôi bị bị nặng cỡ nào luôn cả bạch tuyết tôi cũng không cho bạch tuyết biết bạch tuyết cũng biết đôi thời gian qua chỉ có lợi xẹt tới xẹt lui vô trong rạp được kia nói chuyện được kia hai đứa dắt đi cà phê được kia nọ nhưng mà bà không biết có lần này lần này là bà vô dưỡng lão bà thăm tôi tự nhiên bữa đó kia bà mới hỏi không biết sao đâu mà bà hỏi còn hồi đó nó dịu hiền bị phẩm nặng lắm là bị phẩm ở đâu vậy tôi mới đưa cái tay cho bà coi thì bà ôm tôi bà khóc bà nói trời ơi gì mà tuyết đâu có hay gì sao hiền không cho hay vậy tôi mới nói hay thì cũng đâu có làm được gì đâu nó đã vậy rồi chính ở nhà hồi đó ngay lúc đó đó mẹ ở nhà tôi cũng có cho bà hay nữa mỗi một người thân của mình hay thêm thì đau thêm tôi chứ làm gì đó cho nên tôi đã giấu tất cả rồi sau này tôi mới thấy là khán giả cũng quen quen quen mắt rồi với bè bạn cũng không sao đâu mấy cái sẹo đâu không sao đâu mình mặc áo tay dài cũng sao thì tôi mới bắt đầu tôi bỏ cái giới tay đó cho mấy chục năm tôi đeo cái giới tay đó tôi mới bỏ đây tôi mới bỏ đây vài năm đây nè à. đó là cái chuyện của tôi bị cháy rồi thì phần thì à, vũ linh vũ linh thì nó tiếp ứng theo nó cứ nuôi tôi hoài à, cái gì ra hãy mở nhà tôi hết thì nó cứ qua nó mua cho tới sau này khi mà tôi ở cái nhà ở lưỡi gia đó, thì cái nhà đó nó mục hết rồi thì Vũ Linh nó cũng có về nhà đó nó ở trong nhà đó mấy đêm sau này cái nó mới nói với tôi nó nói là ở bên đoàn à, nhà nước á người ta mới cho mỗi người mua được một miếng đất nho nhỏ thì cũng nhờ thoại miêu nói vô tôi mới mua được rồi thoại miêu chính thoại miêu cũng nói với vũ linh là người ta cho chị mua miếng đất gì đó mà chị không tìm, chị không mua nhưng mà ổn lắm rẻ lắm điều tôi thì đâu có dám nói với bà tuyết tôi ngại lắm tôi nói dĩ nhiên bà sẽ cho thôi nhưng mà mình phải tự trọng chứ không thế nào nó bạn của mình cái gì cũng giúp mình rồi cái gì mình cũng nói là tôi thấy coi không được vũ linh tôi cũng nói luôn còn miêu miêu nói với nó sao nó nghe được nó nói chị sao chị mua đi chứ thì tôi chưa trả lời thì nó để, để em mua cho chị giờ chị cứ nhận mua đi thì tôi nhận mua nhưng mà từ 40 cái ta lên 60 ta lên 80 ta lên 100 Vũ Linh nó phải đóng hoài tới khi ta lên nữa thì tôi tôi thấy ngượng quá tôi không dám nói gì lên mà lúc đó nó định là nó sẽ cất nhà ở trên miếng đất đó cho tôi là nó nói để em cất một trệt một lầu tôi mới nói thôi cất một trệt chị với má rồi mấy đứa nhỏ rồi ở đủ rồi cất một kia lầu nữa nó nói chị mơ kia múc nọ mấy đứa nhỏ nó lớn lên nó có vợ có chồng nó ở đâu vũ linh mới lo cho tôi tới vậy nữa đó thì trong lúc đó còn thiếu nhiêu đó thì bạch tuyết mới nói là thiếu bao nhiêu thì cứ nói tôi tiếp thêm tôi nghĩ không được nói không được rồi thôi cái thời gian đó tiếp theo nữa là cải lương khó hát rồi kia nọ cái linh nó cũng hát ít lời rồi à, tôi nói một lần tôi nói thôi em dẹp dạ. cái chuyện mà cấp nhà cho chị đi thôi em cứ yên tâm đi hát đi để sau họ tính rồi ờ, tới sau đó, tới cái lúc mà suy sụp rồi cái má tôi đồ bệnh hoạn kia nọ tôi đành phải bán cái miếng đất đó để trị bệnh cho cả nhà luôn cả bệnh của tôi đó là trong thời gian đó là Vũ Linh với Bạch Tuyết là lo cho tôi về vấn đề ở bên nhà cửa mà chẳng may nó không có không có được tôi cũng buồn tôi nghĩ đó là cũng do cái phần của mình chứ bạn bè mình em út đồ cũng giúp đỡ dữ lắm mà không được thì thôi